Bớt mụn, giảm thâm, da trắng hồng chỉ bằng dùng một vỉ aspirin vài ngàn đồng. Sử dụng aspirin đúng cách sẽ giúp bạn vừa trị mụn, vừa xóa mở các vết thâm mà còn nuôi dưỡng làn da trắng hồng một cách tự nhiên nhé. Chắc hẳn rất ít chị em có thể biết được aspirin lại có thể làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết giúp trị mụn, mờ thâm và dưỡng da thêm trắng một cách nhanh chóng nhờ vào thành phần axit salicylic của nó. Chính vì vậy, thay vì đến các viện thẩm mỹ đắt tiền để trị mụn và tắm trắng, thì hãy dùng aspirin theo cách dưới đây để công cuộc làm đẹp của chị em sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đấy. Cách 1. Aspirin cộng sữa chua không đường cộng mật ong Nguyên liệu cần có 2 viên aspirin, bạn có thể mua dễ dàng tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Một thìa canh sữa chua không đường, một thìa cà phê mật ong, bát và thìa. Cách làm: cho hai viên aspirin vào bát rồi dùng thìa nghiền đến khi nát thành bột thì dừng lại. Sau đó, cho lượng sữa chua không đường cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát chứa bột aspirin. Khuấy đều các loại nguyên liệu để chúng tạo thành một hỗn hợp dạng sền sệt là được. Cách 2. Aspirin cộng chuối chín Nguyên liệu cần có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 xóa sạch nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Giảm đều hai loại nguyên liệu, giúp chuối được nhuyễn hẳn để quyện hết vào bột aspirin. Cách 3. Aspirin cộng nha đam Nguyên liệu cần có hai viên aspirin, một bệ nha đam tươi, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu Nha đam mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh rồi dùng dao cắt bỏ hai cạnh cùng lớp vỏ xanh bên ngoài để thu được phần thịt bên trong. Đem phần thịt này ngâm trong một chậu nước muối pha loãng trong vòng 5 phút thì vớt ra rửa sạch thêm một lần nữa nhằm loại bỏ phần nhựa màu vàng gây kích ứng da một cách triệt để. Tiếp theo, cắt nhỏ phần thịt nha đam này cho vào bát, dùng thiêng nghiền đến khi thành gel là được. Cách làm Nghiền aspirin thành bột mịn rồi cho hai thìa canh gieo nha đam vào khuấy đều lên. Khi hai nguyên liệu đã quyện đều vào nhau là bạn có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng cho ba loại hỗn hợp trên Cách 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường. Nếu được hãy tẩy da chết giúp làn da luôn thông thoáng, hỗ trợ việc trị mụn, giảm thâm, dưỡng trắng da đạt hiệu quả tốt nhất. Bước 2. Khi làn da đã được làm sạch, bạn hãy thoa đều hỗn hợp aspirin đều lên khắp khuôn mặt, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage theo chiều vòng tròn. Chú ý massage kỹ hơn để những vùng da bị mụn và vết thâm. Bước 3. Cứ massage đều như vậy trong vòng 1 đến 3 phút, rồi nằm thư giãn thêm 15 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì rửa mặt bằng nước ấm. Bước 4. Cuối cùng dùng khăn mặt thấm ướt nước lạnh, lau sạch lại làn da thêm một lần nữa là xong. Nhằm đạt được hiệu quả cao và nhanh nhất, bạn nên sử dụng một trong ba phương pháp này từ 2 đến 3 lần một tuần. Sau 2 tuần áp dụng, bạn sẽ thấy tình trạng mụn được cải thiện một cách rõ rệt, vết thâm biến mất lúc nào không hay, các dấu hiệu lão hóa cũng mờ dần, từ đó trả lại cho bạn làn da trắng hồng, mịn màng và tươi trẻ. Chú ý nho nhỏ, trong quá trình sử dụng ba hỗn hợp trên, bạn cũng nên uống nhiều hơn 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều hoa quả, rau xanh để giúp cơ thể giải độc, nhằm hỗ trợ việc trị mụn và dưỡng trắng đạt kết quả cao nhất có thể. Khi bị mụn, tuyệt đối không nặn mụn khi mụn còn quá xanh, tránh việc hình thành vết thâm trên da sau này. Bạn vừa xem xong video sạch mụn, giảm thâm, da trắng hồng chỉ bằng dùng một vỉ aspirin vài ngàn đồng. Bí quyết trị nám tàn nhang đơn giản bằng nghệ Bí quyết trị nám da, trị tàn nhang bằng nghệ các chị em đã biết chưa? Được biết đến như một thần dược của sắc đẹp, nghệ đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các phương pháp làm đẹp hiệu quả của các chị em phụ nữ. Đặc biệt với bí quyết trị tàn nhang, nám da bằng nghệ, các chị em sẽ không còn phải lo lắng về các vết sậm màu trên da, tự tin hơn với làn da khỏe mạnh và tươi sáng. Bí quyết trị nám, trị tàn nhang bằng nghệ Nghệ có tính kháng khuẩn và chống viêm, chữa lành các vết thương hiệu quả đến 90% nên thường được sử dụng để điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, sẹo thâm, giúp da mịn màng. Đặc biệt, hợp chất cumin có trong củ nghệ được công nhận là có khả năng ngăn ngừa lão hóa và cải thiện sắc tố da, đánh bay tàn nhang, vết nám và sạm da, cho bạn làn da trắng sáng hồng hào. Nếu các chị em nào đang lo lắng về nám da tàn nhang trên da, hãy áp dụng ngay các bí quyết từ củ nghệ để có làn da như mong muốn nhé trị tàn nhang nám da bằng nghệ kết hợp sữa chua. Công thức: 2 muỗng tinh bột nghệ nguyên chất, 3 đến 4 muỗng sữa chua không đường. Thực hiện: Trộn đều hai thành phần này lại với nhau rồi thoa lên vùng da bị nám, tàn nhang hoặc toàn bộ da mặt đều được. Khi mặt nạ khô thì rửa lại với nước ấm và vỗ nhẹ lại bằng nước lạnh. Bột nghệ kết hợp với sữa chua là cách trị nám da tàn nhang bằng nghệ, giúp da căng mịn sau mỗi lần đắp, đồng thời loại bỏ dần sắc tố da sẫm màu, trả lại cho bạn làn da tươi sáng. Bí quyết trị nám đàn nhang bằng nghệ và chanh tươi Công thức một muỗng nước cốt chanh tươi, hai muỗng nước cốt nghệ tươi Thực hiện Hòa nước chanh và nghệ rồi thoa lên vùng da bị nám và tàn nhang, chờ 15 đến 20 phút. Khi hỗn hợp này khô thì rửa bằng nước ấm, kết thúc bằng nước lạnh axit citric và vitamin C trong chanh, giúp tẩy trắng da tự nhiên và loại bỏ các tế bào da chết khô rạm. Khi kết hợp nước cốt chanh và nghệ, làn da của bạn sẽ được dưỡng trắng và ngăn ngừa lão hóa da từ sâu bên trong. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này, bạn nên sử dụng thêm kem chống nắng để tránh da bị bắt nắng nhé. Trị nám da bằng bột nghệ, cám gạo và mật ong. Công thức: một muỗng tinh bột nghệ, một muỗng cám gạo, 3 muỗng mật ong nguyên chất. Thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu với nhau rồi đắp lên da khoảng 20 phút. Khi mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước sạch và thoa nước hoa hồng. Bột nghệ và bột gạo đều có tác dụng làm sạch da, ngăn chặn sự tăng trưởng của các sắc tố melanin nên sẽ làm mờ vết nám, trị tàn nhang hiệu quả và hạn chế các tác nhân làm giảm da, đen da. Đồng thời mật ong giúp làm mềm da và dưỡng ẩm cho da luôn được đàn hồi và mịn màng. Cách trị tàn nhang, nám da hiệu quả với rượu nghệ Công thức 200g nghệ tươi, 400ml rượu trắng Thực hiện Đem nghệ tươi gọt vỏ, rửa sạch, giã thật nhuyễn rồi trộn chung với rượu Đem đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp sền sệt là được Mỗi ngày vào buổi tối, lấy một lượng vừa đủ thoa lên da để 15 đến 20 phút rồi rửa mặt đây là cách trị nám da, trị tàn nhang bằng nghệ theo dân gian rất hiệu nghiệm, không hề thua kém các loại kem đặc trị nám da, rất thích hợp với các chị em bị nám sau sinh. Bạn chỉ cần kiên trì thực hiện mỗi ngày sẽ lấy lại vẻ trắng mịn đều màu cho làn da đấy. Các bí quyết trị tàn nhang và nám da bằng nghệ được chia sẻ trên đây rất đơn giản và dễ thực hiện đúng không nào? Chúc chị em hãy nhanh tay áp dụng để loại bỏ nám, tàn nhang và lấy lại vẻ đẹp cho làn da của mình nhé.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 Hãy lắng nghe những chia sẻ về bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con dưới đây để rút ra cho mình kinh nghiệm trị nám tốt nhất nhé. Người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt, vậy mà có thời gian tôi đã từng rất khổ sở với vết nám hai bên gò má sau khi sinh. Nhờ thực hiện những quy tắc làm đẹp dưới đây mà nám trên mặt tôi giờ đã mở đi trông thấy, thậm chí không trang điểm cũng ít ai nhận ra. Nám da sau sinh từ hồi sinh bé trai đầu lòng, tôi bắt đầu có dấu hiệu của nám. Thời gian đầu mới sinh xong, một phần vì bận bịu lo cho con, một phần vì sợ da lúc đó còn yếu nên tôi không dám sử dụng bất kỳ phương pháp gì để dưỡng da. Đến khi bé cứng cáp hơn thì nhìn lại đã thấy nám xanh cả mặt. Bản thân nhìn mình trong gương còn thấy chán, nói gì đến chồng và mọi người xung quanh. Vậy là tôi quyết định làm một cuộc cách mạng cho bản thân mình. Cùng với việc chào đón một thiên thần nhỏ, tôi còn phải chào đón cả những vết nám xấu xí trên da mặt. Ban đầu từ lúc con trai được một tuổi, tôi mới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng này. Vậy thì tính ra, vết nám trên mặt tôi đã có thâm niên được ít nhất một năm. Bí quyết của tôi tuy đơn giản, nhưng để kiên trì để thực hiện được kết quả như bây giờ thì thực sự cũng có chút khó khăn. Bí quyết trị nám da sau sinh, ăn uống về ăn uống, các chị nhất quyết phải thực hiện uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Một bí quyết đặc biệt của tôi nữa là sử dụng nhiều loại trái cây chứa vitamin C như cam, chanh, cà chua. Vitamin C rất tốt cho da, sử dụng đều đặn sẽ thấy da mịn màng hơn. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng kem chống nắng Nám da sau sinh chủ yếu đến từ nguyên nhân thay đổi nội tiết tố. Tuy nhiên, nếu cứ phơi mặt ra ngoài nắng, các khắc sắc tố nám sẽ hoạt động mạnh hơn, sẽ bị đậm màu hơn, thậm chí có thể lây lan. Vì vậy, trước khi ra ngoài 30 phút, tôi đều sử dụng kem chống nắng SPF 30, PA2+ và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Thực hiện không chỉ ra ngoài, các chị mới trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, mà kể cả ở trong nhà, những tác hại của tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da. Trong trường hợp các chị làm việc trong nhà nhưng vẫn bị bắt nắng, tốt nhất vẫn nên sử dụng kem chống nắng như tôi nhé. Bí quyết trị nám da sau sinh, mặt nạ trị nám da tử thiên nhiên. Một tuần 3 lần, tôi sử dụng mặt nạ nước cốt chanh và sữa tươi. Loại mặt nạ này tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần hai thìa nước cốt chanh, hai thìa sữa tươi không đường. Trộn đều hỗn hợp trên rồi thoa đều lên các vết nám, massage trong vòng 20 phút Tôi thường sử dụng bông gòn chấm vào dung dịch và thoa lên vùng bị nám, như vậy dung dịch sẽ không bị chảy. Sau khi massage vùng bị nám thì rửa sạch mặt với nước. Bí quyết trị nám da sau sinh, sử dụng sản phẩm đặc trị nám. Thực ra những sản phẩm kem dưỡng da trước khi bị nám tôi đã sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị nám, với suy nghĩ bị gì thì diệt đó, tôi quyết định lựa chọn một sản phẩm trị nám tin cậy. Hiện tại thị trường có rất nhiều loại sản phẩm trị nám không rõ thương hiệu. Hơn nữa, tôi lại sợ da mặt sau khi sinh vẫn chưa ổn định, nên khâu tìm kiếm mỹ phẩm trị nám đối với tôi vô cùng phức tạp. Không những lựa chọn thương hiệu lớn, tôi đặc biệt chú trọng đến thành phần của sản phẩm. Sản phẩm nhất định phải có thành phần từ thiên nhiên và đã qua nghiên cứu tôi mới dám sử dụng. Kiên trì với những bí kíp trên trong vòng 6 tháng, rốt cuộc những vết nám trên mặt bây giờ đã mở đi rõ rệt. Trên đây là những bí quyết trị nám da sau sinh của riêng tôi, mong rằng chia sẻ này sẽ có ích cho những chị em nào gặp phải tình trạng này. Bạn vừa xem xong video bí quyết trị nám sau sinh của bà mẹ một con.